Chào các bạn Ngày hôm nay thì ờ, công ty ờ, Tân Phát ờ, Bắc Giang của chúng tôi là có đến thăm một cái vườn um, cây quả của bác của ông Nguyễn Duy Kiếm là Phó Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Bắc Ninh và đồng thời cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ trang trại của huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh à, Vâng thưa ông là vừa qua thì ông có dùng cái phân silic ở trên cái à, cây cây cây mít thái này thì ông cho cho xin ờ, được cái cảm nhận là dùng cái phân này nó hiệu quả như nào ạ? Báo cáo với giám đốc là tôi cũng quay đi họp hành được ờ, tiếp xúc với những công ty ờ, Tân Phát bán cái phân Sinic thì về anh em tôi dòng cây hiện nay cây mít của chúng tôi mới trồng trồng 5 cây nhưng tôi cây. để 5 cây nhưng tôi vâng. đoán có 3 cây còn hai cây tôi để lại vâng. cũng bón phân nạm phân lân như nhau thế vâng. nhưng mà ba cây thì coi giá rất hiệu quả cứ bình quân là nó khoảng 12 13 quả nhưng tôi vặt tôi để lại được 6 quả thôi. Vì vâng. cây giờ nó còn mấy lồng là 2 năm. Thế nó nó chưa chưa chưa tốt lắm. Thế độ cho quả này mai kia trọng lượng này tôi tính là mỗi quả này độ khoảng 7 cân đi. 7 cân. Ờ thế 7 cân mà ví dụ như 1 2 3 4 5 6 6 quả đây giờ trên này trên này vâng, hai quả nữa hai quả nữa vâng. thế là 6 quả đi mỗi quả cứ gọi 7 cân 6 14 2 vâng. thế mà được 40 cân thì gọi 40 cân mà giá vâng. lít bây giờ mà bán 20.000 cân vâng. thì được 800 nghìn còn vâng. với năm thứ hai mới năm thứ hai ừ, thế, còn, vâng. thế còn hai cái kia thì không bán phân xin nha cấm được quả nào thế à? <laughs> để chứng minh xem là phân xin và tác dụng nó để cho cái bộ rễ và cái cây phát triển màu xanh như nào thì vâng. nó mới cho hiệu quả còn vâng. nếu không bón thì cũng cây là chỉ có bón bình thường thì là chưa có quả chứ bảo không phải không có quả nhưng mà đợt đến này tôi thấy này rồi sau nó lại tiếp tục cây kia thì đến tết này nó lại ra quả này À, vâng ờ, thưa ông thì ở đây là ông đã vặt đi bao nhiêu quả rồi ạ? Ở đây báo cáo cô là vặt đi 8 quả. 8 quả. Vâng, tất cả. Tức là cây mít mới có 2 năm vâng. tuổi thôi. Vâng, Thế nhưng tuổi. mà nó đã ra được tới khoảng 20 quả rồi. Vâng. 20 quả thì để sai quá không được thì vâng. cây nó bé. Đây đây là những cái cuống vặt đi này. Vâng, đây là những cuống vặt đi. Đây này. là 1 2 3 nhé. Đây Bên kia là 4 nhá. 5 đây, đây kia. 5 nhá. Đây. 5 ở đây. Đây 5 nhá. 5 cuống nhá. Ừ. Đấy thế bên đây. Cái kia kia, vâng. đây cái cuống này nữa là 6 này. 6 đây đây 6 này. Đây đây này đây đây một cái cuống nữa là bảy này cái này trên này nữa trên này nữa là cũng cũng vặt đi đấy Vâng. Mấy cây miền ở đây cứ cô vâng. xem đây, không phải một cây. cây. Cây bên này cũng vậy ạ. Vâng, một cây vậy, xem cái cây này nữa nè. Vâng, đấy cũng không phải là một cây. Đây vặt mít vặt thì vẫn còn đây nữa này. Đây. Đây. Đây. chiếu cái, cái cây kia to như nhau mà cũng quả nào. À, thế à? Đấy, kia chiếu cái cây cũng to như nhau. Vâng đây mình cứ xem cây này đi đã xong vâng. Vâng. Vâng. rồi. Đấy, cũng được 5 6 quả bạn đi vứt đi. Cây này thì mình bắt ờ, bao nhiêu quả? 4 5 quả. 4 5 quả đấy. Vâng đây này mít kia đây mít vặt vẫn còn không để nó sai quá từ từ từ từ còn những cây này không bón phân mít Nói nặng dễ cũng phân chuồng phân gà nhau cấm quả nào cây này là cũng cùng trồng như nhau đúng không? Như nhau cùng trồng cùng ờ, cùng cùng ờ, cùng, cùng tuổi nhau cùng tuổi nhau nhưng mà không bón phân không bón là không có không có quả hai cây không có quả không có quả là ờ. đấy <laughs> mà cho nên để xem đối ứng vì để xem tác dụng của phân à. Vâng. Ông là ông cũng có tính chất là thử nghiệm đúng không? Thử nghiệm thì thử nghiệm vâng. nhưng mình không cần tu vị phải làm thế. Vâng. Đấy, vâng. còn cây bên kia nói, cây kia. Đây cả cây này nữa đây hả? Cây này. Tuổi bằng nhau đúng không? nhưng mà lại không có à, không dùng phân silic cho nên là không có quả nào đây dạ. ờ, ờ, đây hai hai cây này là là không có quả đúng không? Không nhưng mà nhưng mà đi giờ hiện tại giờ là chưa thấy đúng không? thấy. Tức là uh, bón phân silic thì uh, thì nó ra quả sớm hơn ạ vâng đây các bạn này đây nhá hai cây đây để để nói thế này nhá vâng trong 5 cây có ba cây bón thì có vâng. quả còn hai cây không bón không có quả vâng ạ thì trong hai cây ở bên tay phải tôi đây là uh, không bón silic thì không có quả đấy không có quả nhá hai cây nhá đấy thế còn bên tay trái của tôi đây là ba ba cây bón silic thì quả sai đấy quả rất là sai như này tức là dùng phân silic thì nó ra sớm hơn các bạn ạ ra sớm hơn không có quả mà nó có nhưng mà sau nó ra sau sau ra, ra sau nhưng hiện tại giờ là chưa thấy cái đợt này là không có quả rồi à, đợt này, này là, là không có quả rồi đấy. mà đây là ông kiếm đã vặt đi khá nhiều rồi các bạn này đây này ờ, quay gần vào đây để tôi lưng lên này đây mời ông kiếm ra đây ạ đây nhá những cái cuống quay gần vào đây gần vào đây đây những cái cuống như thế này là vặt đi này vặt đi đi này để tập trung cho vâng. đấy đây như quả. như quả này cũng là vặt đi này đấy. mấy cái cái mấy cái hai năm rưỡi tuổi không thể để nhiều đâu ừ. vâng đây cái cái cuống này cũng là vặt đi này đây vặt đi này đấy đây, nữa này kia cũng vặt đi này đây cũng vặt này vâng. cũng vặt này đấy đây cái cuống này cũng là là cuống vặt này cuống đây cũng là cuống vặt này đấy chụp ra nếu vâng. ra ngoài cây ngoài kia thì cũng vâng. chiêu vâng đấy ở sang bên những cây cái này thì rất là sai đấy cái cây này không bón ra <laughs> vâng những cây không bón là không không không có quả đúng không không có quả vâng. còn đây thì nó sai quá sai rồi các bạn này đây này đây nó làm đây là vặt đi quá nhiều đây vặt đi cả vặt đi cả gần, gần chục quả gần chục quả vâng đấy vâng đây chưa phun thuốc sâu là nào chưa phun à, à vâng. chưa chưa thế nào không có phun dùng nhất chỉ có thế là nên rồi mà đẹp là nhỉ ừ, nó nạm như nhau vâng lá nó không xanh đen không, không lá nó không xanh đen đen mà không không nhà mình không muốn dính cây vào trong sâu vâng. cây to nó phát triển rồi cây to cây cứng cô của bọn nó giảm sâu thì đúng giảm sâu thật đây. không có sâu đây đây cây này cây chắc như đá các bạn này cây chắc như đá này đấy quả rung thoải mái không dụng này nó làm dai cuống cho nên không dụng quả các bạn ạ à. đấy vâng, vâng. đây. thực tế có nâng đạm vẫn thế nhưng vẫn mỗi một chùm là rất là nhiều đây này con thấy được họ chúng rất sai các bạn ạ đây là trồng trong vườn nhé cô lọc đấy cô lọc đấy vâng. coi như các cô hướng dẫn cô lọc cái nào anh em tôi bắt chiếc mà thế vâng. bây giờ thí điểm có 20 cây vâng. nhưng mà cho cả xóm <laughs> trồng 20 cây nhưng cho cả xóm ừ, cho cả xóm không vâng. cần nhiều vâng. 20 <laughs> cân của em này em ăn em một cho hàng xóm vâng. lại ừ, ừ, bốn cháu gái lấy vâng. chồng thì nó thích cái cà chua của bố rồi <laughs> vâng ông mình ờ, ăn ngọt mà ông có khuyến cáo gì với ờ, những người hội viên ờ, trang trại bộ trang trại của huyện à. gia bình tỉnh bắc ninh ạ khuyến cáo với bà cáo giám đốc này nên này này là mình đâu cũng phải rồng ví dụ nân đạm cani thế nhưng mà nếu bón cái này mình giảm được một nửa cái số lượng phân kia thì mua mua cái phân xin về bón cái bón này vừa quả ăn giòn ngon lại vâng. vừa không sâu Đấy, cho nên nó giảm đánh nhá về nước sâu nhưng mà không cần vâng. nhưng mà mua cà chua mùa này gió bắc là không cần thật nhưng vâng. nếu mà nó chứng minh là đến mùa hè ấy, thì là sẽ thể hiện càng rõ hơn vâng. nếu món phân này vâng. cho nên là báo cáo cô là phân dùng phân sinh lý thì mình cũng không phải là tuyên truyền để đi bán hàng vâng. vì mình được gì đâu nhưng mà để cho bà con nắm được cái, cái nguồn phân này để chung lượng vi chung lượng này để cho cây phát triển tốt và vâng bền quả vâng ạ vâng cảm ơn bác và vâng, xin uh, Thay mặt ờ, công ty thì xin được kính chúc các bác cùng gia đình mạnh khỏe vâng và ờ, làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho các hội viên trong câu lạc bộ trang trại của ta dùng rộng rãi hơn nữa vâng. để có một cái năng suất chất lượng cao và mình cũng đảm bảo cũng ờ, tạo ra một cái nông sản an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm cho huyện mình ạ. cảm ơn cô. Vâng ạ. Thì nếu này có chăm nếu mà tôi phải dùng một xào rồi khóc vì cà chua không bán <laughs> không nó sai quá các bạn Sai quá đi, ngắt vâng. <laughs> từ gốc đến ngọn này Từ một cây này. Mà... Mỗi mỗi cây nó cho biết là nếu đếm thử nó khoảng 40 quả vâng. sang bên cạnh này Đúng rồi. một cây thôi chỉ một cần cần nó nhiều đến 40 quả mà cứ Đúng độ đấy. khoảng 7 quả một cân thì làm được 40 à, quả là 4 7 2 8 7 7 5 35 7 là 6 7 42 được 6 cân 6 cân khoảng 6 cân một cây bình thường tôi gọi là cứ 10.000 cân được 60.000 cân cây chua vâng hay <laughs> một sao tôi trồng nghìn cây nó ra giá ngay cái gì vâng đúng rồi nếu mà trồng 1.000 cây thì sẽ được 6 triệu luôn vâng. đấy Thế nên là dùng cái phân Sinic này nó rất là đơn giản. Các bạn là sau đây thì chúng ta đến thăm vườn thứ hai của nhà bác Nguyễn Duy Kiếm ờ, ở thôn Phương Độ, xã ờ, Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ạ. Báo cáo cô Trinh ạ. Trước ờ, cách đây là độ 3 năm thì là vườn này là của một người khác trong hộ chú em. Nhưng mà vâng. rồi tôi trong vị tôi bảo là thì quán cái phần này sẽ có tác dụng nào nhưng không ngờ đâu này. Năm nay nó lại dài vừa xài vừa sớm có vâng. cái, cái cái linh mật thường thường thì tháng sau nó mới ra nụ nhưng bây giờ nó đã ra rồi vâng. cái, cái mật kia Vâng. Trước hết là ta xem cái cây này, cây này là có tuổi đời bao nhiêu năm ạ? Cây này tuổi đời mới có 5 năm. 5 năm. Vâng. Mỗi năm thì chưa dùng phân Silic thì Nó như nào? Chỉ có một hai quả thôi. Chỉ có một hai quả thôi. Ừ. Thế mà bây giờ thì vâng. tổng vâng. trên cây này bác ừ, có Dự đoán điểm, được bao nhiêu quả không ạ? Điểm thì cứ bình thường là vạch từ lúc bé, cho vâng. nên nếu là khoảng uh, ừ, 2 năm quả. Không. Ừ. Đây nhưng chỗ này Đấy. Tổng số thì nó phải trăm quả chứ bác Đây, đây. Một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, Không, 10, 1, nhiều 2, lắm 3, 4, 15, 16, 78, 29, 20, 21, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, trên, 31 Trên kia còn nhiều 32, lắm 32, 33, nó phải 50 quả Vâng, nó phải 50 quả các bạn ạ à. <laughs> đây. Nhưng mà không để cả thế đâu, chỉ để vâng. 10 quả thôi Trên ờ, ngọn kia vẫn có nhé các bạn nhé Máy ờ, mở số 2 đi để lên ngọn đi Trên ngọn kia vẫn có các bạn nhé đấy sai quá gần vào sai quá đấy vâng đây xuống đến đây các bạn này chỗ này là vặt mất rất nhiều rồi này chỗ này nó nó phải ờ, gần chục quả rồi này cái đoạn này gần chục quả nhá các bạn này trên bên kia có hai quả kìa hai quả kìa quay sang gần bên kia đi đấy kia nhá đấy đến đây cái quả này thì là chắc là tháng 3, tháng 4 là thu này tháng 2, tháng 3 là thu này đấy. đây xong xuống lên đây anh nghĩ quay chậm xuống đây Quay đây, quay đây Đây Mít bác cây vặt thì vẫn còn đây ạ Đấy, đây Chỗ này Đây vặt đây các bạn này Chỗ này 5-6 quả này Đây, về vặt hàng mấy chục quả rồi Và đây cái chùm này Chùm này đây này các bạn này Đây ạ Đây cái chùm quả như này Đấy xong nó, nó, nó <laughs> vẫn còn ra nhiều lắm Đây còn cái đây cái chỗ này Vâng, thưa ông Kiếm mời ông ra đây ạ ông kiếm là trên những cây này thì ông bón bao nhiêu bao nhiêu quả bao nhiêu phân trên một cái gốc mấy cây như này à? mới có hai lần thì mỗi lần có à, hai nặng thôi mỗi lần có hai nặng thôi đây các bạn đây mấy hết bốn nặng vâng Đối tất cả hai lần bốn nặng hai lần là có bốn nặng ừ, cùng với cani với nâng đạm độ khoảng năm nặng cani rồi năm nặng cani cân uh, với gì cân nân hai cân nân à, à, hai cân nân với hai nặng kali ừ, hai nặng đạm hai nặng đạm và silic thì bón quay bón đất hải nặng từ từ để, để quay cái gốc Nhưng này phải ngâm à, ngâm hẳn ngoi không người tưới chứ không vâng. bón trực tiếp à ngâm xong người tưới ngâm nó tan ra không vâng. mà cái cây này này gần đổ chứ Ôi, gần đổ riêng không hiểu đâu nghiêng giống cách dòng nghiêng thôi càng say quả à thế à <laughs> vâng. vâng rất là bưởi à, cái cái gì rất là cái nhủ dòng nghiêng trăm trăm có quả thế ạ ừ. vâng thế là dòng nghiêng chứ không phải là tự vâng và đây là giống mít gì ạ đây là những mít thái lan vâng à, mới được năm năm vâng và ta chuyển sang cây thứ hai thì cây thứ hai thì có mới có hai năm đấy. vâng đây không chịu chịu vâng đây cây này mới có hai năm tuổi đấy các bạn đây thì biết thái này năm năm nào nó quả năm ấy nhiều mình vâng. phải bắt đi năm đầu đừng để đừng ra năm thứ hai mới để đấy vâng còn các bạn này đấy quá nhiều đây không nên để tham vâng. cái năm thứ hai tuổi để ba cũng quả thôi thì để tham thì nó bé đi đây trên cây này, này là có hai quả này hả à. nhưng mà đây đây các bạn này nó ra từ gốc từ gốc đến ngọn các bạn này như cô nào cô nói đúng thì nó vâng phân thì nó lại ra gốc <laughs> vâng nó ra từ gốc còn nếu mà dùng phân thường thì ừ. có khi nó ra từ ờ, trên ngang thân cho đến ngọn đây nguyên cái chỗ này là đã năm sáu quả rồi các bạn ạ mà lại còn vặt như thế này đây từ từ ạ đây ạ đây đây đây các bạn này mới cây thứ hai đây mà chỗ này đã năm sáu quả rồi xong trên kia hai quả này đây lại vặt đi một số quả như này nữa đấy và bây giờ tiếp tục ta sang một cây nữa đây cây này thì nó đã vẫn đang ra quả nhiều đây cây này có quả to rồi đây dưới này cũng có quả rồi và vẫn đang ra quả tiếp tục mình lại sang cây này năm thứ hai ạ vâng đây các bạn này nó sai quá mà dùng cái phân silic này thì nó ra từ gốc như này các bạn này đấy nó ra từ gốc ngồi gần xuống ngồi ngồi xuống ngồi xuống tự nhiên đấy vâng gốc thì mình mới kê và nó bảo đảm này vâng đây nó ra từ gốc như này dưới dưới gầm này quả nữa đây quả này là Vâng, bởi vì ở đây nó tỉa cũng vợ tỉa vợ thì tôi sẽ tỉa tỉa bớt quả này đi. Đấy và vâng, cái quả vâng, này tôi cũng cũng phải tỉa bớt đi các bạn này. Đấy. Tức là nó ra. Vâng. Đấy, chỗ này là tỉa 5 quả rồi. Mà đúng là nó ra từ gốc đây, đây nó vẫn tiếp tục ra đây này. 9 10 12 đây vâng. 12 quả. Nếu trên vâng. này 3 quả nữa. À trên này. Còn kia này ba quả nữa. Là 12 mà cây năm thứ hai đã 13 quả rồi. Kia trên kia có hai quả nữa. Dạ. Vâng. Thế nhưng mà đặc biệt có cái vâng. mít mật đâu ạ à? vâng vâng tức là mọi năm mọi năm mình cứ phải ờ, thằng cuối tháng 12 thôi ra. Đây là miên mật ạ. Năm nay anh ta đã ra sớm rồi, <laughs> miên mật. À. Vì đây là mít cổ mà. Vâng. Ờ, nó dở à. rồi. À đây là đây là mít một cổ. cây mít mật cổ. Phải trên tháng 12, cuối tháng 12 sang đầu tháng riêng nó mới ra quả. Vâng. Nhưng hôm nay nó lại ra trước. Vâng. <laughs> nó đang vâng. ra nụ rồi. Đây, ra rất nhiều có nhiều quả đậu trên kia rồi anh ạ. Vâng. Trên trên kia đã đậu ừ. nhiều quả rồi. Hả? Ừ. Đây các bạn này, trên kia kìa, đề nghị máy chiếu xa đi. Đấy. Trên kia đã có quả rồi. Cây cỏ mà có quả nó buồn cười. <laughs> Nếu mà bình thường thì năm nay này bán sớm này được giá. Vâng. Giá người ta bán uh, tháng năm mới có mít này nhưng mình tháng 4 đã có rồi. Đúng rồi. Đây. Đấy. Đây là lụ bắt đầu lụ ra nhiều các bạn này. Cây cỏ này buýt này là không bao giờ nó ra sớm thế được đấy, à? hôm nay là bón xin nó ra sớm hơn thế nó có đây vâng vẫn còn mà đây. nó ra từ thân nhiều lắm nhỉ nó ra từ thân nhiều lắm đây các bạn này đây này những đang, vẫn đang ra nhiều đây này. đây chiếu chiếu chiếu chiếu vào đây đây những cái mầm nụ này mầm nụ này các bạn này xong đến cái lụ này đây đây đây đây đây những cái mầm nụ này mầm nụ này thế đây đây rồi nhá xong lại đây nhá đây đấy và thân nó ra rất là nhiều mầm nụ và trên kia thì rất là nhiều quả các bạn ạ đấy Tức là dùng cái phân này là nó ra sớm trước thời vụ Nó ra sớm khoảng độ 1-2 tháng sớm là 2 tháng Vâng Thì món à, ờ, gốc nó bình thường mấy phân bón civic rất đơn giản Vâng ừ, Không Vâng Còn cách bón thì à, bác bón như nào ạ? Quay như là là là là dùng không có dùng bón à đây, đây. Nên vâng. đây vâng vâng chính chính vì này rất là đơn giản vâng tức là bác à, chỉ cuốc độ khoảng 3 hố thôi phải không vâng bác hố xong bác rắc phân vào đây đúng không vâng nân với canni dạ, với này nân với vâng xinic này vâng quay cũng chỉ làm hai nạng đi ba nạng nó không được bón nhiều vâng sau mình còn ngâm mình tưới à tức là mỗi một cái gốc như này thì chúng ta chỉ bón hai ba lạng ừ, xinic thôi xong, xong còn đâu thì các bạn nó quả nên lại quá chết mình hỗ trợ bằng tưới sau ạ ừ. à. khi mà có quả um, quả con rồi thì ta sẽ hỗ trợ bằng tưới các bạn ạ ừ. tưới dùng cái túi 300 gram vâng dùng tưới túi 300 g ta tưới vào những cái cây như này thì một túi 300 g là chúng ta pha không có cây nào cây cổ mà nó ra sớm <laughs> nhiều điều thế vâng. đấy, ở đây chủ yếu là cái vườn này là vườn đang làm thí điểm ấy. vâng và vâng. sai nhiều quá vâng nó sai quá rồi, rồi tổ chức đám cưới cho cháu à vừa rồi là mình lại phải chặt mất cái cành đấy thế thì cũng phải bỏ đi rất nhiều đây các bạn này sai quá tí chụp ảnh đấy. Vâng. Vâng. Vâng. đấy. sai lắm các bạn ạ đấy. đấy đây các bạn này quả nó rất là mỡ mỡ quả mà cái gai nó xanh nó rất là đẹp đấy và nếu như vâng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 của huyện Gia Bình những bạn nào mà có những cái trang trại diện tích lớn mà muốn được tham gia vào hội à, câu lạc bộ trang trại thì các bạn liên hệ với bác Kiếm bác Nguyễn Di Kiếm à, số điện thoại của bác là số điện thoại của bác 088 vâng 088. Bác, bác nói to lên ạ số điện thoại là 0888 vâng. 352 199 vâng. vâng xin cảm ơn vâng à, cảm ơn bác và vâng kính chúc uh, hội ta phát triển mạnh rẻ hơn nữa nó phát triển mạnh hơn thì càng nhiều mà bán giá càng ờ, thấp đi thì dân này không có lợi không vâng. nói gì không có quả vâng vì là người ta phải non là không có quả no vâng. vặt đi vâng no vặt đi <laughs> các bạn là nếu dùng cân xinic của chúng tôi thì chỉ có lo vặt quả đi thôi chứ không sợ là, là, là no là quả, quả. tạm dạ. vâng, biệt các bạn chào các bạn